vâng tại sao limbic lượng tử có thể được gọi là công cụ của NLP vâng xin chào các bạn tôi là đặng phương chuyên gia về chăm sóc sức khỏe chủ động nhà sáng lập từ ba gốc và là master NLP cũng như nhà cảm xạ và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết về giá trị của công cụ lượng tử công cụ của NLP đó là limbic lượng tử vì sao có thể ừ, cho rằng limbic lượng tử là công cụ của NLP thực chất những ai biết đến NLP thì để đều hiểu NLP nó có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống của chúng ta ví dụ là nó giúp cho chúng ta xóa bỏ được những cái cảm xúc xấu những cái dấu ấn ở trong quá khứ đặc biệt là dấu ấn ở trong tiềm thức trước thời kỳ 6 tuổi và cái điều quan trọng là sau khi xóa bỏ xong thì dựa vào các cái công cụ của NLP nếu như người thầy đó mà biết và ứng dụng tốt đưa được những dấu ấn mới tạo thành đó, à, tạo thành hình thành trong não bộ của của người đó của khách hàng thì có thể giúp khách hàng đó thay đổi hoặc học viên đó thay đổi và ở đây thì những dấu ấn đó mà con à, người chúng ta luôn muốn thay đổi đó là dấu ấn về tiền bạc dấu ấn về mối quan hệ dấu ấn về những uh, có thể về vấn đề về sức khỏe như bệnh tật đặc biệt là những căn bệnh nan y bởi vì hầu hết những vấn đề đó nó đến từ những cảm xúc xấu ví dụ Ờ, cảm xúc về sức khỏe thì nó đều là dấu ấn về cảm xúc gây sự tắc nghẽn và làm cho độc tố hình thành và cảm xúc xấu thường thường nó đi vào gan nó đi vào gan chúng ta thường thường nói là gì ạ giận tím gan tím mật thì sự cáu giận đó nó phải là hình thành trong quá khứ đúng không ạ bởi vì ví dụ như bệnh ung thư thì phải hình thành từ gì từ việc có tế bào ung thư nghĩa là tế bào đổi, biến đổi gen nhưng phải có môi trường độc tố cho tế bào đó hình thành à, xin lỗi có môi trường độc tố đó cho tế bào đó tồn tại như giải Domen y học năm 1931 đã khẳng định điều đó và tại sao người Nhật người ta phải chăm lo việc cái đi đi sản xuất máy ion kiềm đó. rồi uh, nước kiềm chẳng hạn người ta luôn luôn nói rằng kiềm hóa cơ thể sẽ sẽ gì phòng chống được mọi bệnh nan y kể cả nhưng thực tế nó chưa đủ các bạn mặc dù nó rất đúng thì cái vấn đề mà độc tố hình thành trong cơ thể thì lại là do gì do gan chúng ta nhiễm độc mà gan nhiễm độc đó là do gì do gan luôn lọc máu để đào thải độc tố nhưng cái lượng độc tố đó nó không được đẩy ra ngoài mà nó tắc nghẽn trong gan thì mới làm gan nhiễm độc và sự tắc nghẽn này lại hình thành từ cái gì tâm cáu giận chúng ta có phải thường nghe nói là gì ạ giận tím gan tím mật thì cái sự cáu giận đó các bạn đã hình dung ra khi cáu giận thì sự tắc nghẽn ở gan chắc chắn hình thành bởi vì một người phụ nữ mà đang cho con bú thì cáu giận buồn rầu thì hai tuyến bú sẽ bị tắc và lúc này tắc sữa người phụ nữ rất đau đớn nhưng ở gan thì gan do gan không có gì thần kinh nên sự tắc nghẽn ở gan chúng ta không nhận ra có những người gan chết hẳn rồi mới biết khối u gan to cả bằng bốc tay rồi đi khám mới thấy tức tức mới đi khám mới thấy có khối u như vậy nghĩa là chúng ta không có thần kinh trong cái đó ở tuyến vú chỉ cần một tắt một tí bằng đầu đũa đã đau nhói nhức nhối đó tắc sữa thì chúng ta hiểu rằng là cái mà ở trong gan là chúng ta luôn luôn có thể bị tắc nghẽn do cái tâm cáu giận buồn rầu cuộc sống do vậy cứ ngoài 25 30 tuổi là cái sự tắc nghẽn nó hình thành đó và lúc này độc tố hình thành thì các bạn nhìn vào covid các bạn biết tại sao mà tuổi dưới 18 chưa phải tiêm vaccine bởi vì tâm cáo giận chúng nó chưa hình thành chứ còn độc tố chúng nó ăn đầy đó nhưng tâm cáo giận nó hình thành từ cái tuổi 25 30 22 đổ ra là bắt đầu tâm cáo giận thì độc tố hình thành và lúc này thì chúng ta mới biết là cái cảm xúc xấu nó luôn tạo ra cái độc tố ở trong cơ thể chúng ta thì đối với bệnh tật thì thằng uh, thằng NLP nó sẽ đi về trong quá khứ và nó giải quyết cái cảm xúc xấu đó thế nhưng đối với thằng limbic lượng tử thì nó cao hơn rất nhiều cao siêu hơn rất nhiều là nó xóa dấu ấn đó xong mà nó còn đào thải được cái độc tố ở trong cơ thể ra bằng những các cái giải pháp đó còn đối với NLP thì học là để biết lý thuyết mà thôi còn ứng dụng được thay đổi được thì chỉ có vài phần trăm thôi một hai phần trăm ba phần trăm là những học viên đã ứng dụng được nhưng đối với lượng tử limbic thì nó là công cụ của công nghệ tương lai đó. và chúng ta cập nhật trong thời điểm những năm 21 này năm 2021 này là nó mới xuất hiện ở Việt Nam được vài tháng đó tại vì nó du nhập vào Việt Nam mới được từ hồi tháng 9 năm 2021 còn ở trên thế giới ở các nhà tập đoàn khi nghiên cứu ra thì mới đưa ra trên thế giới được 3 năm mới uh, cũng đang trải nghiệm cả 3 năm vừa rồi mới chỉ là thời gian trải nghiệm và đang, à, cũng đang thải dây thay đổi dần đó để hoàn thiện đến năm 2021 tháng 9 năm 2021 Ờ, vẫn có những cái thay đổi nho nhỏ ở, ở trong cái ờ, các cái giải pháp này và cái điều quan trọng là ở đây có những cái công cụ là xóa được dấu ấn trong quá khứ thì trong NLP cũng có phương pháp là xóa công cụ là xóa dấu ấn trong quá khứ thông qua thông qua cái uh, cái cái, cái, uh, cái những cái gọi là uh, công cụ mà chúng ta đi về theo dòng thời gian đó, đó. khi chúng ta đi theo dòng thời gian trở về quá khứ thì chúng ta dùng các cái công cụ ờ, về dẫn dụ đó giúp cho cái người mà có vấn đề trong cảm xúc xấu ấy, trong quá khứ xóa cái cảm xúc đấy đi đó, công cụ dòng thời gian chúng ta để dùng công cụ đó thế với thằng limbic lượng tử thì nó rất đơn giản là nó đọc được luôn toàn bộ cái dưỡng chất thiếu hụt thiếu hụt trong trong khi cảm xúc xấu hình thành và nó đưa dưỡng chất và bù đắp lại để cho hoàn thiện cảm xúc xấu cái dấu ấn trong quá khứ được xóa đó nó vi diệu cái đoạn đó và rất nhiều người ứng dụng đã thấy khi cài về cái limbic tưởng tượng xong thì tất cả đều thay đổi từ việc điểm tĩnh ngồi thiền hay là dưỡng chất thay đổi hay là cài thêm về các cái hồn phồn vinh thì thay đổi và thằng NLP đưa ra lý thuyết gì thì thằng limit lượng tử giải quyết được bằng công cụ lượng tử ở cái vấn đề đó ví dụ về mối quan hệ đó thì mối quan hệ cuộc sống thì rất quan trọng đúng không ạ từ vợ chồng con cái cho đến lãnh đạo trên dưới đó, ngoài xã hội thì mối quan hệ cực kỳ quan trọng cái vấn đề thứ hai là cuộc sống phồn vinh hạnh phúc thì thằng limit nó dùng công cụ nó giải quyết cho nó dùng dưỡng chất nó thay đổi được những dấu ấn trong tiềm thức và nó đưa dưỡng chất để để thay đổi vào một cái gói có hộp tên là phồn vinh thì xóa được dấu ấn về mối quan hệ để cho mối quan hệ hoàn hảo đưa được cuộc sống phồn vinh lên thì dấu ấn phồn vinh nó được nó được cải thiện rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta đó và lúc này cuộc sống của chúng ta thay đổi và đặc biệt nữa là nó xóa được dấu ấn về gây ra bệnh tật những cảm xúc gây ra bệnh tật về dấu ấn về bệnh tật chính là độc tố ở trong gan thì nó trực tiếp nó làm cái này chứ NLP tôi học tôi không biết được là các thầy xóa dấu ấn bằng nào nhưng thực tế thì tất cả tất cả bệnh tật nó phải hình thành bệnh nan y đó hầu hết bệnh nan y nó phải hình thành từ độc tố mà độc tố nó hình thành từ gan và gan gan mà giữ độc tố ở lại là do dấu ấn từ cảm xúc nóng giận thì thằng limbic đi rất cụ thể về vấn đề này và nó đưa dưỡng chất vào gan đó là thành phần túc ca và khi chúng ta đưa túc ca vào với thời lượng khoảng 444 ngày thì chúng ta có thể thay đổi được toàn bộ cái lá gan mới theo như những gì mà các nhà nghiên cứu đưa ra thì lúc này nó mới thực sự chi tiết và rõ ràng về thay đổi dấu ấn cảm xúc xấu ở lá gan thì đây mới thực sự là công cụ và nếu ai hiểu về NLP thì đây chính thức là công cụ rõ ràng nhất vì vậy các bạn hãy ứng dụng công cụ limbic lượng tử để thay đổi thực sự những gì mà các bạn biết đến NLP về chăm sóc con người hẹn gặp các bạn vào những buổi và tôi dùng à, trực tiếp trên fanpage của tôi đó là đặng ngọc phương cảm xạ hay là hãy vào những cộng đồng của tôi đó là cộng đồng sống khỏe như thời trẻ xin cảm ơn hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo